Ok các bạn ơi, thì nói chung là mình là người thua cuộc rồi Trời ơi là trời, thiệt luôn á Chơi game mà không hiểu lý do vì sao con trai lại chơi game thua con gái luôn các bạn ơi à, Lần này thôi coi như là mình chịu thua đi Nhưng mà lần sau mình sẽ cố gắng phục thù Lần này coi như thua là chịu thôi Ok, hình phạt ập bánh kem vào mặt Và mình sẽ là người thua Mình sẽ là người bị ấp bánh kem vào mặt Cây vãi nồi thôi Rồi nào lấy bánh kem ra đi Ok ui ôi ôi ôi rồi cẩn mà quẹt quẹt chúng bánh kem rồi uhm. ngon quá <laughs> không sao một tí nữa một mình mình ăn nguyên bánh kem vô mặt luôn đấy nè ê, ê, bây giờ ăn được không đập hơi tiếc quá à. hơi tiếc nhưng mà nói chung các bạn nhìn nè đây các bạn nhìn là thấy không bánh kem siêu đẹp luôn ờ nhưng mà bây giờ bánh kem này không phải dùng để ăn mà là dùng để đập vô mặt người thua <laughs> ờ, thôi xong tôi rồi nói chung là thua rồi phải chịu thôi anh em ơi không có còn cách nào để cứu chữa cứu giãn tình hình được rồi ấy từ từ bình tĩnh từ từ ok con trai nói một là một thua thì chịu thôi đúng không ok rồi để mình cởi kính ra đã úp cho nó nó, nó đỡ bị ờ, ờ, dính vào ờ. kính gì đeo kính vào để coi được vào mắt đâu không tôi nhắm mắt lại hiểu không yeah. Dạ. ok ok rồi chuẩn bị cho anh em <clears throat> thời luôn á chơi game thua giờ bị úp bánh kem vào mặt tí nó phải đi tắm lại nữa nè ok cái này lấy ra được không tại vì đập mặt đau lắm cái này là không sao cái này là kem thôi à không sao sao sao ok rồi bà đếm đi dạ. rồi rồi đếm đi đếm một cái ba nha ừ một okay. Bắn kem nhưng mà bắn bom này mọi người này Ghê Đến sợ luôn á Ôi Hương bắn kem hết rồi Hai Bây giờ nhìn tôi có khác gì là con con con hổ không mấy không? Ôi Hai con mắt Hai con mắt lùn của cái miệng Đây đây đây đây Đây đây mọi người thấy không? Đó Hai con mắt thì mỗi cái miệng như thế này Vãi nồi thiệt một ba ướp <laughs> phát một vô hết mặt mình luôn nhưng mà cũng dính ít kem mà may quá ăn được <laughs> ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là kem nước tương đây đây đây đây hả gì cho cameraman ăn từ một tí nữa không mình quay xong á bọn mình sẽ lấy cái này mình nhét vô miệng camera chính là siêu bi đúng rồi cười camera đang cười luôn á tí nữa mình lấy mình nhét vô miệng cho nó cho nó biết ok camera chính là simi các bạn tí nữa máy ờ. này mình nhét miệng simi ok rồi <laughs> tiếp theo đến phần kem nước tương quay quay đây không nước tương thấy bình thường kem nước tương á thì nó sẽ mềm hơn bạn ơi nè sắn xuống cái là lấy ra liền nè ít cơm ăn đâu hùng chết á Ờ, không? Nhưng mình đâu ngu mình ăn nhiều vậy mình ăn ít thôi. ít <laughs> thôi nè. nè. Cái màu đen rất là quyến rũ. Quyến rũ chứ. Mình sẽ thử nha. Uống hút Mấy bạn biết không Cái tương ớt này nè Mình mới ăn vô á Một đợi một tí xíu Nó mới bắt đầu nó ghê này hiểu không Còn cái nước tương này mấy bạn bỏ vô miệng là nó ghê liền luôn á Ghê à と Oh no, oh no, oh no, no, no, no, no. お前は我们不 Không biết có vừa coi được con map này không là thấy chết nãy giờ đó Ăn gà vô nhảy cho đỉnh cao coi Hey. À, <laughs> cái gì vậy? Cái gì vậy? 10 cái. Ui. <laughs> ok, phải thua rồi, thua rồi. Thử thách này coi như mình thua rồi nha. Mình bị kẹp đủ 10 cái mặt là coi như mình thua rồi đó. À, nó rơi ra luôn này. Đâu quá, đâu quá. Các bạn coi nè. Ui, đâu quá, đâu quá. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa. Thử thách gì đâu mà. kinh dị quá đỏ hết mặt rồi nè ui đỏ hết mặt mình luôn rồi nè ui đau quá ok bạn ơi bây giờ tới lượt phong thử nha uhm. cho chủ nhà trước <laughs> ui. ôi nó ra cái chất gì á nó có cái nước gì bên trong á, cắn vô nó nó phụt ra ờ. không ăn nữa không ăn nữa Vậy này ừ, Tôi xịt tóc với ông Ông sẽ có một bộ tóc mới hoàn toàn vô Gọi là người tạo tóc Sami đèo Rồi bây giờ Nhắm mắt lại Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm lại Gỡ kiến nga gỡ kiến nga Rồi Hai bây giờ đó kìa ừ, đó mình tạo tóc cho phong nè đó ui ui tóc phong kết tuổi rồi mà thấy không đó ôi này sao để làm tiếp ôi à, tôi sẽ tạo ông thành ông già noel luôn hốt tắt một ghim đó thêm dạ, dạ. cái nữa nè Oh!